Xin chào các bạn. Hôm nay kênh xin chia sẻ tiếp theo những bí mật công ty, pháp luật sẽ không bảo vệ được công việc của bạn khi bạn bị sa thải. Nhiều nhân viên sai lầm khi tin rằng luật pháp sẽ đứng về phía họ khi họ bị mất việc vô căn cứ hoặc do trả đũa. Ngày nay, nhiều công ty thường không có gì bảo đảm an toàn hoặc nếu có thì cũng chỉ là ảo giác an toàn mà thôi. Theo các tư vấn viên và luật sư nhiều kinh nghiệm thì hầu hết các công ty đã thiết lập nhiều lối mòn và vùng trung gian xung quanh quyền lợi hợp pháp của nhân viên. Bằng tất cả những gì có được, các công ty đã học được cách bảo vệ bản thân mình từ những công ty mà họ cảm thấy bị lệch quỹ đạo kinh doanh. Nếu các nhận định và ý kiến bất lợi được vận dụng, công ty có thể chọn bạn từ trong số những người nằm trong kế hoạch của họ để đẩy bạn ra ngoài lề và dĩ nhiên bạn trở thành người không được chấp nhận. Quả thực, mọi công ty đều có danh sách đen. Một trong những mục tiêu bí mật của phòng nhân sự đó là loại bỏ những nhân viên không mong muốn nhưng về mặt pháp lý thì vẫn đảm bảo được an toàn cho công ty. Có nhiều cách để công ty có thể sa thải bạn, do đó bạn không bao giờ biết được điều gì đã đánh bại bạn hoặc bạn đã làm điều gì đến nỗi phải trả giá bằng chính công việc của mình. Công ty sẽ không bao giờ nói bạn bị sa thải vì điều này quá nguy hiểm. Giờ đây quá trình loại bỏ nhân viên khó bị phát hiện hơn trước đây nhiều. Bạn cần phải biết những dấu hiệu khó phát hiện đó để tự xác định khi nào công việc của bạn lâm nguy. Khi bạn là một cá nhân nhỏ lẻ bị loại bỏ khỏi tập thể lớn của công ty thì giống như con người lấy muối từ nước biến vậy, dù chúng ta lấy bao nhiêu nước biến để làm muối thì cũng không ảnh hưởng độ mặn, bạn bị sa thải mất việc sẽ không nộp thuế nữa, nhưng không sao số tiền rất nhỏ. Nhưng ngược lại, công ty nộp thuế thì số tiền rất lớn, vậy bạn đã hiểu giữa người bị sa thải và công ty thì ai sẽ bị thiệt thòi rồi. Loại bỏ nhân viên theo cách, không để một con sâu làm hư một nồi canh ngon. Một trong những phương pháp loại bỏ nhân viên thường được áp dụng đó là không nói gì về việc loại bỏ nhân viên vì làm như vậy có thể đảm bảo an toàn cho công ty. Khái niệm này rất đơn giản, hãy làm cho công việc của nhân viên đó trở nên khó khăn hơn và không như ý muốn của họ để họ tự ý xin nghỉ việc. Nếu công ty loại bỏ một nhân viên không mong muốn nào đó thì công ty sẽ không phải đối phó với những rắc rối, phí tổn và trách nhiệm tiềm ẩn khi tiến hành sa thải. Không có trợ cấp thôi việc hay thất nghiệp thì khả năng chịu trách nhiệm là rất thấp hoặc không xảy ra hầu hết các nhân viên không nhìn thấy điều này vì ở nhiều công ty điều này đã trở thành một nghệ thuật luôn có các dấu hiệu nếu bạn chịu khó tìm kiếm mình có làm hai video nói về dấu hiệu loại bỏ nhân viên bạn có thể xem thêm có quá nhiều nhân viên cố tình khi không muốn tin rằng công ty không còn quan tâm đến họ nữa kết quả cho cách làm này là bạn phải đứng ngoài lệ và bị sa thải khỏi công ty bạn đừng mong chờ một khoản bồi thường nào tôi nghĩ bạn đã nắm bắt được vấn đề đó là cơn ác mộng tồi tệ nhất của nhân viên ví dụ điển hình một anh B, một trợ lý luôn có nhiều khát vọng, đã phải chuyển bàn làm việc của mình ra ngoài hành lang, đánh dấu cho ở đó không hề có các phòng, ban và không gian làm việc khác. Khi anh B phàn nàn rằng anh ta không thể hoàn thành bất cứ công việc gì thì ngay lập tức anh ta bị thuyết giảng về phương pháp làm việc theo nhóm. Bạn có thực sự cho rằng một nhân viên được công ty trọng dụng và muốn giữ chân sẽ phải chuyển ra hành lang làm việc? Không hề. Thực ra anh ta đang ở giai đoạn đầu của quá trình loại bỏ vì anh ta đã bày tỏ những quan điểm tiêu cực về các chính sách của công ty anh ta không thể hoàn thành công việc và cảm thấy công ty không trọng dụng mình nữa. Lúc đó, anh ta thấy chán ngấy và xin nghỉ việc. Kết quả, anh ta không hoàn thành nhiệm vụ. Công ty không sa thải anh ta, không phải giải quyết việc thất nghiệp cho anh B nhưng công ty đã tống khứ được một nhân viên có tính chất tiêu cực trong mắt họ mà không hề trái luật pháp, anh B tự nộp đơn nghỉ việc. Ví dụ điển hình 2, Cô A, một thành viên trong nhóm phục vụ khách hàng rất khẩn trương và hiệu quả cao, hưởng mức lương cố định nhưng phải làm việc gấp hai lần so với các thành viên của các phòng, ban khác. Sau vài tháng đấu tranh, cuối cùng cô đã gặp được người giám sát để đặt vấn đề về khối lượng công việc nặng nhọc và phân bổ công việc không công bằng. Thay vì nhận được sự giúp đỡ mà cô đang hy vọng thì ông chủ của cô đã yêu cầu cô phải thích ứng với vị trí mà cô đang làm và khả năng xử lý công việc. Ông ta đã lập biên bản về vấn đề của cô không có gì ngạc nhiên khi một nhân viên cảm thấy thực sự nản lòng về điều này. Xét cho cùng thì đó cũng chỉ là quan điểm cá nhân mà thôi. Điều cô A không hay biết là công ty của cô đã quyết định loại bỏ cô vì cô hay ngồi lê đôi mắt về công ty và nhân viên trong công ty. Cũng bình thường thôi. Việc ngồi lê đôi mắt của cô khiến cho ông chủ và các cán bộ cấp cao trong công ty cảm thấy bực bội. Họ cho rằng việc cô không kín miệng là một trở ngại. Sau một thời gian làm việc gấp đôi người khác với phần thưởng là sự đánh giá yếu kém, cô A quyết định nghỉ việc. Công ty không phải đối phó với việc sa thải cô ta và công ty cũng không còn gặp phải vấn đề ngồi lê đôi mắt nữa. Khi một nhân viên nhận ra mình bị loại bỏ, anh ta sẽ không còn thái độ không ưa ông chủ hoặc nghi ngờ công ty và thường cũng chẳng còn cảm giác phản bội và bối rối. Tuy nhiên cách loại bỏ nhân viên đem lại hiệu quả cao và đảm bảo an toàn đó đã không còn được các công ty vận dụng. Có một sự thật lạnh lùng là nhiều công ty thà mang lấy sự bất mãn còn hơn phải đương đầu với khả năng xảy ra kiện tụng, sa thải bừa bãi hoặc giữ chân những nhân viên mà họ cho là của nợ. Quả thực, các công ty rất muốn sa thải nhân viên nằm trong mục tiêu của họ nhưng sa thải nhân viên lại gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự thành công mà họ đã dày công vun đắp. Nên bản thân nhân viên có tính cách, việc làm không phù hợp với sự phát triển của tập thể công ty tức là có tên trong danh sách đen. Đó là tiến hóa của công ty, chọn lọc, đào thải loại bỏ cái không hợp nữa để phát triển. Hợp pháp hóa, việc sa thải trái luật. Ở một số công ty, quá trình loại bỏ nhân viên có thể bao gồm hợp pháp hóa, việc sa thải trái luật. Nghĩa là áp đặt nhân viên trở thành một người thực hiện công việc kém hiệu quả rồi dựa trên những bằng chứng đó để sa thải anh ta với lý do chính đáng. Điều này cực kỳ quan trọng khi lý do thực sự cho việc sa thải không liên quan gì đến hiệu quả làm việc. Trong hầu hết các trường hợp, thậm chí là các trường hợp cho phép thực hiện hợp đồng lao động tự nguyện, các công ty sẽ có khuynh hướng tạo ra bằng chứng mang tính bảo vệ, Lao động tự nguyện là loại hợp đồng được lập ra nhằm mục đích bảo vệ người lao động và người sử dụng lao động bằng cách cho phép một trong hai bên chấm dứt mối quan hệ lao động bất kỳ lúc nào vì bất cứ lý do gì. Tuy nhiên, nhân viên không thể đệ đơn khiếu nại phân biệt đối xử sau khi chấm dứt mối quan hệ lao động nói trên cho dù các công ty áp dụng hình thức lao động tự nguyện được phép chấm dứt mối quan hệ lao động mà không cần đưa ra lý do thì họ cũng thường đề phòng bằng cách lập ra các chứng từ chứng minh cho các tranh luận dựa trên hiệu quả làm việc của họ sau khi đưa ra quyết định chấm dứt mối quan hệ lao động cách dễ dàng nhất để thực hiện điều này là đưa ra bằng chứng cho thấy nhân viên có điểm đánh giá thấp thường bị phòng nhân sự nhắc nhở và không hoàn thành công việc đây là một phương thức hữu ích trong trường hợp công ty bị khiếu nại tuy nhiên Trước tiên cần phải quy trách nhiệm những việc làm mà nhân viên đó đã thực hiện trước đây và giao cho anh ta những kế hoạch hay nhiệm vụ mà khả năng thành công hay hoàn tất là rất ít, thậm chí là không thể. Chính vì thế mà trong một khoảng thời gian ngắn, dẫu cho thực tế công việc của bạn đạt hiệu quả ra sao thì vẫn có đủ căn cứ để chứng minh bạn đã không hoàn thành công việc. Nếu tất cả những điều nói trên không khiến cho bạn phải nghỉ việc thì giờ đây công ty vẫn có thể sa thải bạn trong trạng thái khá an toàn mà không phải bận tâm đến khả năng kiện tụng. Những công ty này không quan tâm liệu bạn nghĩ xấu về họ như thế nào, miễn sao bạn lặng lẽ ra đi. Các giới hạn pháp lý sẽ không ngăn chặn một số công ty bảo vệ quyền lợi của họ. Bí mật về cải thiện hiệu quả làm việc. Nhiều công ty đề ra các chương trình cải thiện cho nhân viên, những người đã đi chệch khỏi hiệu quả làm việc hoặc không đáp ứng được kỳ vọng của công ty. Thông thường, đây là cơ hội để cho nhân viên cải thiện bản thân hoặc lập công chuộc tội trước khi nhận biện pháp kỷ luật của công ty, nghĩa là công việc của họ đang gặp rủi ro. Các chương trình này có thể gây bối rối cho nhân viên và trong nhiều trường hợp chúng không được thực tế cho lắm. Chương trình cải thiện hiệu quả làm việc như vậy thường không có ý nghĩa gì cả nhưng lại là một bình phong hay là một cơ chế bảo vệ. Việc làm này nhắm đến hành vi của nhân viên nhiều hơn là nhắm đến hiệu quả làm việc hoặc kỳ vọng của công ty. Những vấn đề về hiệu quả làm việc chuẩn thường chỉ đòi hỏi sự tranh luận ngẫu nhiên với ông chủ của bạn Do vậy, nếu bạn đang thực hiện một trong các chương trình trên thì bạn có thể giả định một cách an toàn rằng bạn đã làm điều gì đó sai trái mà công ty không thể và sẽ không thẳng thắn nói cho bạn biết. Trong nhiều trường hợp, các chương trình này chỉ là cái cớ để công ty thu thập bằng chứng và sa thải bạn một cách hợp pháp trong khi bề ngoài vẫn cho thấy họ đã nỗ lực giúp bạn cải thiện hiệu quả làm việc, đôi khi có sự can thiệp của thẩm phán hoặc luật sư. Nếu ông chủ của bạn hướng bạn vào một trong các chương trình này và đang tổ chức các cuộc họp hàng tuần, gây áp lực cho bạn và đang nói chuyện qua điện thoại với bộ phận nhân sự thì cũng có nghĩa là mọi chuyện đã kết thúc với bạn. Bạn đã mất đi sự ủng hộ của công ty và sự ủng hộ đó sẽ không quay trở lại với bạn nữa. Không phải do công việc của bạn. Rất hiếm có nhân viên nào thoát khỏi hình phạt riêng biệt này và theo ý kiến cá nhân tôi thì bạn không nên từ bỏ cố gắng. Hãy coi hình phạt đó là cơ hội để bạn tìm kiếm một công việc khác phù hợp với mình hơn. Khi có cơ hội, bạn dễ dàng tìm được công việc như ý, về mặt tâm lý, các công ty thường có xu hướng quan tâm đến những nhân viên mà các công ty khác cũng muốn có hãy xem xét công việc đó trong khi bạn vẫn cho thấy mình đáng được quan tâm và các công ty sẽ không kiểm tra những người tham khảo từ người chủ lao động hiện tại của bạn vì thế trong khi phòng nhân sự đang thu thập bằng chứng để ngăn chặn khả năng kiện tụng do chấm dứt hợp đồng lao động vô cớ thì bạn hãy tìm một công ty mới nơi biết đánh giá đúng đắn những gì mà bạn đề nghị đừng lo khi mắc lỗi nhiều nhân viên cảm thấy lo lắng khi mắc lỗi và nghĩ đến chuyện sớm phải nhảy việc. Nếu bạn lo sợ nhận diện sai các dấu hiệu nói trên thì sự nghiệp của bạn sẽ không bị ảnh hưởng nếu bạn tìm một công việc khác. Thực ra bạn có thể tránh được điều này. Hãy nói cho công ty biết ý định tìm một công việc khác của bạn và lúc đó bạn sẽ biết chính xác mình đang đứng ở đâu. Nếu công ty thực sự quý trọng bạn thì họ sẽ nhận ra rằng họ cần phải thể hiện sự quý trọng đó hoặc sẽ tìm cách xua tan ý định tìm công việc khác của bạn để giữ chân bạn. Nếu bạn muốn ở lại công ty, bạn hãy cho công ty cơ hội xua tan ý định đó. Tuy nhiên, nếu bạn cho rằng tìm công việc mới là điều đúng đắn thì khi đó bạn đã cứu vớt được sự nghiệp của mình bằng cách nhảy việc đúng lúc để tránh rơi vào cảnh thất nghiệp và tránh bị sa thải gây ảnh hưởng xấu cho lý lịch của bạn. Bạn sẽ biết mình đúng hay sai sau khi bạn nói cho công ty biết cơ hội làm công việc khác. Nếu công ty mừng cho bạn, động viên bạn nắm bắt cơ hội đó hoặc không mong bạn xua tan ý định đó thì bạn đã làm đúng. Kết luận, nếu bạn là một nhân viên giỏi, có giá trị bản thân với công ty thì bạn an tâm sẽ không có tên trong danh sách đen sa thải. Công ty vì sự phát triển tập thế thì tất nhiên không thể giữ lại những người có tư tưởng không tiến bộ. Luật pháp bảo vệ người lao động, công nhân viên và cả người sử dụng lao động, công ty. Luật căn cứ rõ ràng minh bạch và chứng cứ việc làm hợp lý. Bài chia sẻ khá dài, nhưng cũng hy vọng sẽ giúp bạn nhận ra giá trị mình với công ty để lùi tiến thích ứng công việc của mình với công ty. Xin cảm ơn.